Hello, everybody. Hello. Sushi uh, day. Sushi day. Yes. Oh, hey. Yes. Well, we have the uh, oh, sushi day. Yes, yeah. sushi. Mackerel. Ah. Uh, salmon. Mm. Raw salmon, a little bit, okay. little bit cooked salmon, and tuna. Really? Yes. Yes. Okay. Tuna. This in. in. And this is um ginger. Okay. dig in. So dig in this one. Oh, each hand is better than the spoon. Dig in. Mm-hmm. Mm Mời các bạn ạ. Mm, nice and fresh. Mm. Mm. Mm. Mm. Được đó. Mm. Xin mm, mm. chào các bạn. Ngày mình ăn sushi cá hồi ấy cá cá hồi cá thu á cá, cá hồi cá hồi đây là cá um, bạc rêu là cá um, cá gì á cái này là tôm này gừng cay nè um, đó này là tuna này là cá thu ừ. Ờ, cay quá ừ ừ. nay mình nấu bắp lên cho nó tiện ừ. cái này gừng nè gừng chua ừ. Ừ. Ừ. ừ. Đây, mời các bạn đây với các bạn đã Mmm, mm, I gotta go to Beno ừ, trong thẳng cho lợ cho mũi luôn What cake bad? What cake bad? Mmm, ngon quá Mmm Mmm So good Ăn chơi Mmm ừ. Mà mình chỉ ăn chơi thôi chứ mà Ừ. Fresh too. Mm. Cho miếng uh, gừng lên. Mm. Đây, đấy, đây à, là cá um, cá không biết cá à, mắc um, rêu ở Việt Nam Mạc tiếng tiếng tiếng Việt mình quên là, là cá là cái gì rồi. Uhm. <laughs> Có bọc má. Uhm ừ, ừ, cái bọc mỡ ừ, chua ừ, ừ, cái bọc mỡ ừ, rất ừ. Ừ. mát không đâu ừ. ừ. mát không? Ừ. Ừ. Ừ. Ai à. Ừ, đấy. Ừ. Ừ. Mm. Ăn bây giờ gặn ơi Ăn gần tí xíu mm. Mm. Nước tương mm. à. Tuna very good eh? Tuna's very good, yes mm -hmm. I love tuna Tuna very Made a whole tuna yesterday, mm -hmm. so I didn't show it. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Good, but no. Hmm. Hot. Mmm. Mmm. Mackerel. Mmm. Right. Mm. Mm. Mm. -hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ừ. nước mình cá cá thu các bạn tuna cucumber and cheese or something mm, yeah I had cheese too mm and cucumber oh. and pickle mm -hmm. cucumber and Oh tuna. cheese, they dạ, have cheese. oh, phô mai trong đây nữa các bạn. Phô mai nha. Uh ờ. -huh. Ừ. Mm. Tuna, ờ, cá thu, rồi dưa chuột, với là chi ừ. này giống chi là bò à, ừ. ừ. À. bò cười á ừ. Ừ. Rồi ừ. đó. Ừ. Thế về cơ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Bây giờ tới... Tới... giờ tới ờ, ăn cá mồi ờ, ấy cá salmon là cá hồi á các bạn hả tổng vô nước tương giá mì giá mì Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Ready? Oh, mm. Mm. Oh, mm. sesame seed oil taste. Sesame seeds? Mm. On that one? No, sesame seed. Brown, black sesame seed. Mm. You must fry oh, them up. Mẹ trong đó nữa. Wrap sesame seeds, mm. wrap black. Sesame seeds. Yeah. The white one. Mm. Sesame seeds. Mm. Dùng mẹ hả? Mm. Mm. Bebe. Hmm. Hmm. Hmm. Ah, kau ming ming ming bahasa mana? Eh? like that. Ginger hot stuff and um, slice us together is good. Mm -hmm. Good combination. <coughs> mm. -hmm. Very good. Fresh too. <laughs> like hot stuff. So mm. <laughs> I play. Um, that's a good one. No, I like it. Mm. No, hot. You uh -huh. your nose. It's your nose? Mm. Mm. Oh, yeah. Mm. Hậu cho hậu cái um, con tôm á. Ừ. Hậu cái con tôm. Ờ. Cho hậu á. Oh, that's um, right. Mm -hmm. Shrimp. And this is salmon. Salmon, okay. Hào ăn ăn tôm. Oh, ờ, shrimp, yeah. Anh không ăn tôm. Anh chán tôm quá. Có có ăn tôm? Không, không ăn tôm nữa. Cho tôm cho Hậu, Hậu thích ăn tôm đấy. Dạ. Yeah. Mm ừ, -hmm. Ừ. Rơm cá Mackerel with them. That one's very, I like mackerel the best. Probably have all mackerel. Wow. Okay, well, look. Um, all mackerel. Mackerel over there. Mm. Mm. Mackerel's very good. Mm -hmm. Mackerel the best. Um, mackerel, uh, there, as in there um, uh, barbecue barbecue macro. You get small macro from? Uh-huh. Small. You buy that man? Where do you buy Well, you can buy the, the barbecue macro. i seen it. 你看，每天去是这个，每天。 soy sauce and beech nuts. Beech nuts. Today's Saturday. The next are almost over. Wow. ăn gì đây hôm nay mình ăn trưa là các bạn sushi nguyên cái dĩ này nó bán khoảng 30 à, đô ừ, thì 30 à, đô thì à, mình sẽ ăn tôm cá hồi tuna ừ, rồi này là mực nè mực, mực ống chắc ra nè mực ống nè ăn ăn cái vậy đó à uhm mình mình khó không không không để qua là xíu đầu đấy squid Ừ. Ờ, nó ờ, ờ, biết hả yếu ừ. Rồi, nó tiêu um, uh, what you call uh, something uh, something or um, something uh, what they call uh, the name of the thing I forgot now. Sorry, uh, no no that, um, yeah. uh, something uh, 정답 어우 나 아무리 우리 나 nó bách nó rất là ít ờ, rõ là đó rất là quan đấy thực gọi là salami ừ, ừ. sushi cái là các bạn salami đây là salmon salami mà các bạn nào ừ. うんうまいわうんうんうん không được ừ. Ừ. ngon Ừ. Ừ. ừ. Tôi là con đọc vơi gợi theo ở, ở ở Sài Gòn như là ờ, có những quận người ta đã tích tơ thuốc ngừa rồi các bạn là may mắn mới có 3 tháng mà các bạn đã có cho thuốc ngừa tích rồi còn ở bên đây mình phải đợi ừ. cả gần năm rưỡi luôn á ừ. ừ. Thank you. nữa ờ này nó xông lên tới lỗ mũi luôn mm. Your nose? Mm. Mm. Tradition. Sesame, sesame seed oil. Sesame seed oil? Yeah. Mm. Tastes good. Sesame seed oil. traffic. Hmm. Ah. cái này là gì đây Cái ăn đã nó giờ. À này là sushi. Ừ. À, sushi bự luôn các bạn, bự trần dạ luôn. Đó. <laughs> good. Mm. Sauce good. Mm. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm. Wasn't it? Mm. Sauce on it. Mm-hmm. Mm. Yeah. This one. Two weeks. Um, something was fried up now. That's it all too. That's it. Mm. Sesame seed all here. And this yeah. squid. Very good. oh, hot, oh, oh, oh, mm. oh, oh, oh. You know? Uh-oh. Hot, I don't know why. Oops. Mm. Oh, very hot. Hot here. What? anyway. No. Oh. Sorry. Hot. Hot. I don't know where. There's them. Oh, this one, it's um, something. Hmm. Fry something. Oh, oh it's right in my nose. Good. Good for you. Oh, one, what <laughs> do you call that one? One that um, I think is not ill, What um. This is um, fried shrimp. Oh, fried shrimp, man. Eh? Oh. Yep. This one is uh, what? The one that's um. Shrimp. No, that's not shrimp. This one. This is, one. Uh, uh, one I think is um. The one I, I like it, uh, you know, the, the, the fish I like it. Pollock? Yeah, no, no. Mm. Fried. Mm. Mm. mm. Okay. My nose. I know. That's your nose. Good enough <laughs> mm, mm. for everyone. Mm -hmm. 是十个倍的血。 Mm. And then Hot in here, I think. Hot in here. Mm-hmm. Yeah. In here, I think. Mmm, It's low here. Oh, it is right here. Yeah. That's low here, hot. Yeah. Mm. Seaweed, see? Mm -hmm. See and rice. Good. Mm -hmm. some sauce. Right here. We can cry. Mm. Mm. Mm. Het is goed. Mm. Sweet niet hoor. Different. Mm. Is dat crab or lobster? Mm. Is it lobster meat? Lobster. lobster, I think. Mm -hmm. Lobster. Lobster. Yeah. lobster. Mm -hmm. I think lobster, I think. Looks like it. Lobster. Mm. Ừ, rất là thú vị. Rồi là cá Đấy Tông hồng Tông hồng sushi Mình ăn rất đáng này Đấy Được God. Where's the open man? you open it. <laughs> oh, cut it. Mm -hmm. Is your... okay, now. sôi sót bé lại này? à, ờ, mời các bạn nè Cảm ơn chứ. Sao chứ cảm ơn. Được. If, if it had forgotten one, I, I like the official, what they call it. Mm -hmm. um, good. But look, it wasn't bad like that. But, Đây là miếng, nay thứ bảy. Ừ. Hồi sáng mà mới đưa. Cái hmm. bạn gái về. Ausland. Um, some hot stuff in here, Bruce. Mm. Tastes different. Mm, tastes good. I think so, look at Okay, um, mm-hmm. mm-hmm. at the um, pecan. Mm. Yeah. Mm -hmm. You <coughs> see? The crab at the pecan. Mm. lobster, eh? Lobster, I think. Mm, yeah, small, lobster. small. Mm. all the thread out when That's you, Oh yeah, yeah. À, yeah, đi uh, đi chơi đi chơi cũng đâu là 10 ngày á thì hôm nay mình sáng ra ngoài cái trường đưa cô bạn về người tình cũ mối tình đầu mà chị em xin đôi hả ừ. đây nói chừng nào anh chị em xin lỗi chút kỹ mấy Enggak. Mas mấy Mas Bây giờ chuẩn bị ờ, tiếp tục cuộc hành trình đi chơi nữa Bây này mình biết <coughs> mình chơi mình qua thăm ông ông anh của bà xã rồi chơi là ờ, những người tình cũ hội hợp lại It's really nice. Mm, mm-hmm, good. Very good. Mm. Mitsubishi one. Tastes very different. Mm -hmm. Mm. Very good. Mm-hmm. Oh. oh yeah, oh, yeah. I'm too late now. It was very good. Yeah, very good. one have the rye, uh, rye, um, what do you call fried up, um, um, it's hard in that history. cucumber nữa chút. What? Dạ, ấy quên ổ rồi, mai nào. Mackerel. Ờ, Mackerel. Oh my god. Oh. Mackerel. Mm -hmm. It's all over the remember. Mình có đi chơi ba lần ừ. Ngạt rồi nè Mất rồi Ngạt rồi có vụ tìm ba vụ hôn thiên last time rồi bó đó cái là phi lịch đó vậy á Good. Half bad. Right. Love fish. Hmm. All right. Tastes good. Oh yeah, that Mm. So this year we got uh, three, trips. Three trips? Uh, lots already. Lots of one is 10 day already. Yes. So now some, uh, for another 10 days, visit your brother? Yes, with my brother, -huh. another 10 days. -huh. And uh, the third one is Europe? Yes. -huh. Mm-hmm. Christmas time? No. November. Mm, mm-hmm. cold. Next year, April. No. Okay, when? My birthday, your birthday. Well, month. Okay. September 20th? Okay, mm. I see. Oh. No, September to uh, October. September, October. Chít nè. Cái kịch đầu liền. Tùy nó bắt à. Đó. Chít. Đồ. Từ Europe, Dubai là Paul Country. Airplane. Có đồ liền. Tu, sơn thì đó. Tôi đi phải nó bắt rồi. and you go on a cruise ship for 13 river and um, lake. River. Sounds good. Um, river. You're out the border now? So. Mm -hmm. But some of them is, um, you have a double, um, you have the um, vaccine, you can go. Vaccinate. No, have, no. we have. Mm -hmm. Double. Why have to do um, with Gondry in London, uh, you have to stay for 10 days. Go um, Sweden, Holland, uh -huh. Denmark, Belgium, uh, Germany, Switzerland, um, France, uh, Budapest, um, Budapest uh, and uh, mm, um, Hungary. Mm. Um, as in Vietnam, this is um, a, this is December, Christmas. Christmas, or maybe maybe New Year. framför ansiktet. well, after lockdown, after lockdown, but last year we in we staycation or through the hot zone really. You did? It's yeah. Red zone. Red zone, really hell. Home, home. Never got sick. No, we're healthy. We, healthy uh, as horses. We are uh, healthy and we um, defy. Đó, hồi, năm ngoái là là ở đây lockdown lockdown cho mình vẫn đi du lịch các bạn đi vô trong vùng à, đỏ luôn ừ. vô vùng à, đi à, đi cũng năm thành phố như vậy đó còn năm nay mình sẽ làm họp họp bạn á không họp um, chính của bạn còn bạn gái cũ á người tình cũ á của thời um, tám mươi á tám mươi uh, họp lại cứ lâu họp lần thì coi um, coi ai còn à, ai có ai ly dị rồi có ai uh, vẫn còn độc thân vẫn còn năm cô độc thân <laughs> không chịu lấy trâu oh, năm người vậy là chín người tình cũ với bà xã là mời à, mình là vậy đó các bạn ơi mình là năm cô mình chọn cô ừ. cũng có mười người mười người quận cổ mình chọn có bà xã không à, cũng dễ hợp lại trong mười ngày Bỏ hả? Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ mà hồi sáng đưa là người cuối cùng người cũ cuối cùng chịu lấy chồng về là bốt xong mấy người kia về đưa về hết rồi về cuối cùng bao nhiêu bộ nhí ở Việt Nam 25 25 hả 25 bộ nhí đó là uh, ờ, 20 à 20 20 20 bộ knees 20 à 20 bộ nhí so 20 20 bộ knees à họp họp lại à, à. Right get together yeah dạ. mm. Ừ. yes <laughs> get together with them like a Boney reunion. Yeah, yeah. <laughs> oh, yeah See how many people come? I don't know. Everybody probably will. No, no, they will come. Everybody will come. Yes, everybody will come. Mm -hmm. they all come. Right. But how they will get married, how, many how they, they will um, Maybe none are married. single. They're <laughs> all single? Look at this one, uh, uh 80, 1980 to 1986, see? Eh? Before I married you, see? I know. Nah, I remember that. <laughs> You were 10. I know. Right, you were 10. <laughs> Uh, I know. No, you first, but. Yeah, I know. No, you first, but you second, but. Yes. I'm mm, the best of the best. 10 <laughs> in. 1 in 10, see? Mm-hmm. So. yes. Mm -hmm. So you're the best, of best, huh? Yes. Mm -hmm. Yes. We've been married enough. Mm -hmm. See? Before I left that but uh, you stay with me. Yes. Why? I uh-huh. Because hmm? I know you never leave me for them. No. Yeah, it's true. Anh không uh, bao giờ bỏ hậu ha. After two years, never left me yet, though. Mm -hmm. and it's only before we married. Mm. After married, Good. still never left me yet. So. safe nausea. You never leave me. Ah. Whatever. Yes. Sinh dương thì bảo. Yeah. Okay. Mm-hmm. Thôi các bạn, mình ăn no rồi mình okay. không ăn nữa. Rồi cái cái lãi đâu rồi, cái lãi đâu rồi. Ờ, là lychee nuts. Ờ, ok. Bây giờ mình ăn tráng miệng bằng cái à, vải lục ngạn. Cái vải lục ngạn hôm nay bà xã ra chơi xe ăn mua này là một surprise mình đó à, ngạc nhiên hả họ làm cho anh ngạc nhiên quá hôm nay mua mua sushi rồi mua cái này nữa xong there sir green store ok mua à, vải lục ngạn mm, ngon nó là fresh bởi vì from fresh. Việt Nam rồi ờ, Korea là bought from uh, Việt Nam send over here Oh, yeah, lychee nuts. Right, right, man. Right. That's for years. Uh, năm ngoái không có, năm ngoái bị dịch quá ra không có chịu nhập được. nuts. I like mangan too. Mm. Hmm. Very good. Mm. Mm. Sweet, eh? Good. Mm. Mm. juicy. Lychee nuts and tall? Mm -hmm. Đó. No. Mm. Thiếu uh, Hả? Mm-hmm. You should listen to. I'll mm-hmm. make it later. Show you guys. Huh? Mm-hmm. You see that? Yeah. Ah, very good. Mm. Juicy. Mm. Mm. Mm. và rồi bye các bạn chúc các bạn uh, cuối tuần vui vẻ bye bye See see. Ờ, bye why you get up yeah. yes I can Never get away from her. No. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. yeah. yeah. <laughs> Hello. Daniel của mẹ nó. Daniel mẹ. Daniel Daniel mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ. Mẹ mẹ. Fifty-four years ago she died. Mm-hmm. Fifty-four years ago today to play the song for her, okay? My mother-in-law died. Mm -hmm. Take the song for her. Love